được ghi nhận trong lịch sử lên tới 94,9 tỷ USD vào năm 2022, với các sản phẩm chủ lực của Việt Nam xuất sang thị trường Hoa Kỳ như may mặc, giày dép, điện thoại thông minh, đồ điện tử và đồ gỗ. Hình ảnh bài báo Thương mại Việt Nam đạt thẳng dư kỷ lục với Mỹ, tăng thâm hụt với Trung Quốc trên báo VOA tiếng Việt. Theo dữ liệu của Cục Dân số Hoa Kỳ USCB cũng cho biết tính đến thời điểm này, Việt Nam xuất siêu vào Hoa Kỳ khoảng 109 tỷ USD, trong khi nhập từ Mỹ với trị giá 9,7 tỷ USD. Năm 2021, Việt Nam có mức thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ trên 90,8 tỷ USD và cũng là mức cao nhất tới thời điểm đó, VOA cho biết thêm. Báo chí Việt Nam cũng công bố về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,1 tỷ USD, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 119,3 tỷ USD. Từ nhiều năm qua, thâm hụt thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ luôn ở mức cao. Việt Nam là nước xuất siêu, Hoa Kỳ là nước nhập siêu. Mức chênh lệch này của Việt Nam với Hoa Kỳ chỉ đứng ở hàng thứ ba sau Trung Quốc và Mexico và cứ năm sau lại cao hơn năm trước. Thâm hụt thương mại chỉ là dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng Mỹ chấp nhận hàng hóa có nguồn gốc từ Việt Nam. Như vậy, nền kinh tế Việt Nam sẽ có những phụ thuộc nhất định vào nền kinh tế Mỹ. Khi Việt Nam xuất siêu sang Mỹ càng lớn, thì sự phụ thuộc này sẽ càng cao. Và một khi một trong hai nền kinh tế có vấn đề thì sẽ gây ra sự ảnh hưởng đến nền kinh tế còn lại. Đây cũng là mối lo ngại cho kinh tế Việt Nam trong năm 2023 khi kinh tế Mỹ đang suy thoái và chưa có dấu hiệu phục hồi. Mỹ là nền kinh tế hàng đầu thế giới và Việt Nam chỉ là chú bé tí hon bên cạnh người khổng lồ này. Vậy nên kinh tế Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng gì nếu Việt Nam suy thoái, nhưng chắc chắn Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng lớn nếu Mỹ suy thoái. Vấn đề thâm hụt thương mại cũng suýt khiến Việt Nam lao đao khi bị cựu Tổng thống Donald Trump cho vào tầm ngắm, vì ông Trump luôn là người bị ám ảnh về thâm hụt thương mại. Hình ảnh xếp dỡ hàng hóa container tại Tân Cảng Sài Gòn. Đồng thời với việc xuất siêu sang Mỹ, Việt Nam lại là nước nhập siêu từ Trung Quốc. VOA cũng cho biết rằng dữ liệu Hải quan Việt Nam công bố hôm 9 tháng 1 được Reuters trích dẫn cho thấy nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc vào năm ngoái tăng 6,6% lên tới 117,87 tỷ USD, với các sản phẩm nhập khẩu dẫn đầu là máy móc, đồ điện tử, vải, điện thoại thông minh và linh kiện. VN Economy hồi tháng 11 năm 2022 đánh giá thị trường Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất với Việt Nam trong nhiều năm qua thị trường Trung Quốc có ảnh hưởng lớn với sự tăng trưởng xuất nhập khẩu của Việt Nam. Bởi vì đa phần các nguyên vật liệu của nhóm ngành sản xuất tại Việt Nam đều phải nhập từ Trung Quốc. Ví dụ phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, xăng dầu, khí đốt, chất dẻo, cao su, hóa chất. Rất nhiều nguyên liệu nhập từ Trung Quốc là sản phẩm đầu vào của các ngành nghề xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, giày da, điện tử, do các ngành phụ trợ xuất khẩu nguyên vật liệu phục vụ cho xuất khẩu của Việt Nam chưa phát triển, nên Việt Nam buộc phải nhập từ Trung Quốc. Hình ảnh Việt Nam và EU ký Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA. Ngoài Mỹ, Việt Nam cũng xuất siêu sang các thị trường một số nước phát triển khác như châu Âu, Úc, Nhật. Tuy mức thâm hụt thương mại không cao như với Mỹ, và Việt Nam đang được hưởng lợi từ 15 hiệp định thương mại FTA. Đại dịch Covid